thì 68 ngày hôm nay nổ về chúng ta hai nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Và 98 phải không anh em? Thì 98 ngày hôm nay được nổ về một cặp 9889 nổ về chúng ta rực rỡ tưng bừng phải không ạ? Thì chắc chắn những người ngày hôm nay đã được tôi bắt cho thì đang đi lấy tiền của chủ lô chủ đề rồi anh em nhé. Và những ai muốn lấy tiền của chủ lô chủ đề